dạng <laughs> đang cái người đứt sao đó này chơi đi nhá mà mấy cái mấy cái đứt đi đi mấy mấy lưới đi chứ bằng không <laughs> bà trời ở cái đâu có gì mà <laughs> mà trèo cao trèo cao đâu mà cả quả trời luôn à, nhà ăn quá thì uh, chuyển địa điểm đó đi mông được có là được thôi ru ba ba <laughs> Ôi rồi <laughs> ờ. ờ, à, Để do, do anh chị cả nhỏ đó con là lên mình thả để cho con lớn đó bởi vì mới thả thằng chui buông á mình giật lên đó đó đó đây rồi rồi còn một suất ôi cả mày lớn đến <laughs> hàng đó ừ, loài nữa lại còn rơm rồi đấy cả tí hơn, cái lóc tí hơn, lấy à, con à, đầu tiên là may đã bình thường cả nhỏ thế này là thả rồi đây là hồ tự nhiên đấy các bạn tức vâng, là nó con mồi này là lấy lên biết bao nhiêu cả từ lòng sông lòng hồ rồi mới à, đường đầu tiên chưa chuẩn bị sẵn máy quay Rồi, diện nữa các bạn ủa con này to này wow. Quả to luôn uh. Rồi, rồi ô, oh, là chuỗi là chuỗi buông rồi Đó là chơi uh, trò cụ con này rất là to luôn đang vật lộn mày nọ đấy chờ nó lên thợ đó chắc chắc đây là một con cá to nhưng không biết là cá gì sắp lên rồi các bạn đây lên rồi ôi ôi rồi chạy rồi ôi ừ. buồn quá ôi nó kẹo vào đây à. gốc sen ấy. nó cuộn vào gốc sen giờ không kịp rồi làm lại Dựng ra các bạn Lóc ấy. Ừ, nhảy nhọt trên đám lên lại thêm một em nữa đây đây là cá lóc hồ tự nhiên đây các bạn rất là đẹp cá này mà nấu canh chua thì tuyệt vời rồi tiếp tục hành tinh đây hai chú đủ một bữa canh chua chưa vào chẳng coi đường mà hay này Ôi. đống trứng miếng đây là cổ thôi cọ nhau đấy đấy đường kinh từ từ từ chưa đường mà bà bà từ từ từ từ từ cẳng trứng hàng đây ừ. đường mà móc dễ sờ ấy đi luôn ừ. câu cá lóc mà câu được ba ba suối luôn <laughs> tôi nổi lên đấy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 đông đôi à, ha, ha. ui cậu cặn tiếp tục đi từ à, thụy điển lên à, đỉnh núi luôn đòa luôn chương trình câu, câu kèo du lịch tại đây đây năm con đây đây một con mô <laughs> một đòn con à à một con à, mô à, đây là một con đây con đeo cảnh vô rồi muốn được thấy gì nữa hử đây đây ui một hai ba bốn năm sáu bảy tám thêm ba ba nữa ui giời cái thứ bột chơi ở đây chào, Ôi, à, chào thành móm chào nắm ngăn người xem à, <laughs> chào thành móm thành móm <laughs> chào nắm ngăn người xem nha ơi anh một <laughs> một không rồi một. Yeah. đây qua Cũng thấy rõ Lương bảy làng Nhìn thì rất là to Bà con này được khoảng một ký Chi là khán giả nhỉ hả? Ê? <laughs> Rang ơi <laughs> à ơi yêu mèo bạn sao ơi cười để chào khán giả đi bye bye bye chào khán giả bye mau bye <laughs> <laughs> bye bye bye chào tất cả anh em hẹn gặp lại anh em video tiếp theo hẹn tới lần bye yeah